Jim Rohn những triết lý quan trọng để thành công trong cuộc sống. Đây là cơ bản là những điều cơ bản nhất các bạn cần phải nắm chắc trong quá trình bạn muốn đạt được thành công của mình. Nếu bạn muốn chơi đá bóng, bạn phải học. Chúng ta phải học cái cơ bản trước, cái nguyên tắc trước và nó là cánh cửa giúp bạn thành công. Chúng ta sau khi học được rồi, ta cần phải thực hành những nguyên tắc đó và hãy nhớ rằng trong mọi việc, để thành công bạn chỉ cần học đâu đó nửa tá sự việc mà thôi. Do đó hãy chọn ra và tập trung vào nửa tá sự việc quan trọng nhất trong bất cứ lĩnh vực của bạn đang làm. Và các nguyên tắc để thành công như sau. Thứ nhất, chỉ có một số chìa khóa quan trọng, một số khoảng khách quan trọng trong cái việc của bạn làm mà thôi. Và chỉ có một số yếu tố cơ bản để làm nên cuộc sống. Nguyên tắc thứ hai, khi bạn biết chúng rồi, bạn hãy thực hành chúng và rất dễ dàng để bạn tìm hiểu vì sao người dẫu túi các người giàu có, đúng không? Rất nhiều cách. Chỉ một vài yếu tố cơ bản làm cho cuộc sống. Và thứ hai, khi bạn biết, bạn sẽ hiểu. Và nguyên thứ bận thứ ba, không có gì là mới cả. Vậy vì sao khi bạn nghĩ rằng bạn có một ý tưởng mới, có một cách thức mới, thì hãy nhớ rằng đâu đó ở quanh thế giới này trong 6.000 năm vừa qua đã có ai đó đã nghĩ hoặc thực hành nguyên tắc đó rồi, thực hành cái ý tưởng đó của bạn rồi. Do đó thực sự không có một cứ một ý tưởng nào, cách thức nào là mới cả. Bạn có thể hơi nghi ngờ về cái điều này nhưng thực tế là vậy của bạn. Do đó khi cái nguyên tắc đây bạn đã tìm cách để kết nối những nguồn tri thức trước đó, hay học cách để kết nối những người thành công hoặc những người đã tạo ra kết quả bạn mong muốn, học từ họ và lắng nghe từ họ. Và tại sao bạn phải tự cố gắng phát minh ra một chiếc bánh xe đạp trong khi nó nó đã có từ lâu rồi các bạn hãy học cách để lắng nghe học hỏi từ người khác để tiết kiệm thời gian của bạn bởi vì cuộc sống ta là giới hạn mỗi người chỉ có 24 giờ một ngày và ta cuộc sống ta rất rất giới hạn do đó hãy tận dụng tối đa thời gian để học hỏi thật nhiều những gì có thể và hãy tập trung chú ý vào những người đi trước họ hướng dẫn cho bạn và tìm ra các yếu tố cơ bản và phần thời gian còn lại đó là dành ra để thực hành chúng và đầu tiên của cuộc sống cấu tạo cuộc sống đó là triết lý sống đó triết lý sống triết lý sống là một hệ thống dẫn đường nó nó là một bộ lọc quyết định bạn sẽ đi về đâu bạn sẽ làm điều gì trong tương lai bạn thiết lập mục tiêu ra sao kế hoạch ra sao và đó chính là triết lý sống triết lý sống đó là một hệ thống rất quan trọng bởi vì đó sẽ chỉ định và giúp bạn đến những con đường khác nhau mục tiêu khác nhau triết lý sống giúp bạn tránh được những nguy hiểm bạn có thể làm phải. Và điều thứ hai, giúp bạn tận dụng và nhìn nhận ra đâu là những cơ hội để bạn phải tận dụng cơ hội đó giúp bạn thay đổi cuộc sống của mình. Hãy nhớ, triết lý sống cá nhân giúp bạn hai điều. Một là giúp bạn tránh xa khỏi nguy hiểm và hai giúp bạn tận dụng những cơ hội, nắm bắt những cơ hội cuộc sống ngay cả khi người khác chưa nhìn thấy. Để phát triển hệ thống dẫn đường, chúng ta cần phải có một cái tâm trí học cách suy nghĩ và suy nghĩ sâu và thu thập và chất lọc những thông tin cần thiết. Các ý tưởng, các bài học của cuộc sống điều rất đơn giản các bạn. Đó là quy trình giúp bạn phát triển hệ thống dẫn đường của mình bằng cách liên tục tinh chỉnh dần cái suy nghĩ của mình và cái tư duy của mình mỗi ngày. Và hãy nhớ rằng điều này chỉ con người mới có thể làm được điều đó, những loài vật không thể làm được. Chó, mèo, nhện, cá sấu không có khả năng này các bạn. Chỉ có có con người mới có khả năng thiết lập và điều chỉnh hệ thống dẫn đường, điều chỉnh lại cái chết lý sống cá nhân của mình mà thôi. Và do đó bạn hoàn toàn có thể học cách tránh được những rủi ro và tận dụng và nắm bắt những cơ hội ngay cả khi nhiều người họ chưa nhìn thấy. Nhưng nếu bạn có một chiếc lý sống đủ mạnh và bạn có đủ trải nghiệm, bạn học cách nâng tầm tư duy mỗi ngày, chắc chắn bạn sẽ nắm bắt được những cơ hội mà người khác còn chưa dám nắm bắt. Và hãy nhớ vì sao những con ngỗng chỉ hướng về phương Nam bởi vì con ngỗng được lập trình của một chiếc lý sống, một cái hệ thống dẫn đường rằng đến mùa ra phối nó phải hướng về phương Nam. Nhưng con người thì khác, các cái hướng đi của con người hoàn toàn chúng ta có thể thay đổi được. Không Chúng ta sẽ không thể và không cần phải cố định theo một hướng nào cả. Tất cả đến từ việc ta phát triển cá nhân của mình, phát triển suy nghĩ, phát triển tư duy của mình đó các bạn. Điều này là một cái phép màu kỳ diệu bởi vì tất cả các bạn có cơ hội và có thể thay đổi cuộc đời của mình, thay đổi hướng đi của mình ngay từ ngày hôm nay. Bất kể bạn đã xuất phát từ đâu. Và Bây giờ tôi chia sẻ bạn về cái ý kiến cá nhân của tôi trên góc độ, cái góc nhìn cá nhân của tôi. Tôi được trả rất nhiều tiền để, để đưa ra những cái ý tưởng, ý kiến cá nhân của mình, những bài học của mình, những cái thứ mà tôi đã trải nghiệm qua. Và cái chết đi sông của tôi là nhân tố tiên quyết đầu tiên để giúp tôi thành công, giúp tôi đạt những mục tiêu mình trong cuộc sống và các bạn cũng vậy. Hãy nhớ rằng cái chết lý thành công hay gọi là cái cách chúng ta suy nghĩ là cái nhân tố đầu tiên quyết định cuộc sống của bạn là ai. Và tôi thực sự tin vào điều này các anh chị Và khi tôi 2 năm tuổi Tôi không hề biết đến điều này các bạn Và khi đó các nghĩ cá nhân tôi đã quyết định tôi điều đó Nếu tôi bạn nếu bạn biết tôi lúc 25 tuổi, bạn sẽ hỏi tại sao Jim Jones? Khi đó anh là một cái chàng trai rỗng túi. Anh sinh ra ở Mỹ, một quốc gia được phát triển, ăn học đòi hoàng như vậy. Mà tại sao chủ nợ luôn luôn déo gọi anh và anh luôn không giữ lời hứa gia đình của mình. Và khi đó tôi lúc đó tôi đã học một năm ở trường đại học rồi. Tại sao tôi lại gặp hoàn cảnh rủi ro, hoàn cảnh khó khăn như vậy? Và tôi nghĩ rằng tôi đúc kết lại rằng tất cả do cách nghĩ, do cái hệ thống dẫn đường của tôi, do cái triết lý sống của tôi khi đó tôi chưa được hình thành. Và tôi thậm chí tôi nghĩ sai đường và nghĩ sai lầm, hiểu sai lầm của sự vận hành cuộc sống. Và nhưng mà tôi khi đó tôi không, khi tôi biết rằng tôi sai lầm tôi không tìm cách để sửa chữa không tìm cách định hướng đi hướng đi mới cho mình và tôi tiếp tục đổ lỗi bao biện và viện ra những cớ để mình tiếp tục mắc vào con đường sai lầm đó và hãy nhớ rằng rất dễ để bạn có thể đổ lỗi cho một điều gì đó nhưng rất khó và quan trọng hơn là bạn học cách để học từ cái sai lầm đó của bạn là gì và để làm cho bạn biến giấc mơ đặc biệt giấc mơ ở mỹ thành hiện thực tôi khi đó tôi đã đổ lỗi rất nhiều thứ tôi đổ lỗi do thuế má cao tôi đổ lỗi do lãi suất cao tôi đổ lỗi cho uh, hoàn cảnh kinh tế khó khăn tôi đổ lỗi cho những người của chính phủ vân vân đó tôi thường uh, không bao giờ nhận trách nhiệm về phần mình và hãy nhớ rằng cái thuế đó là là cao như bây giờ vẫn cao như vậy và tại sao tôi nghĩ lại tại sao tại thời điểm đó hoặc cả ngay bây giờ như vậy nhiều người vẫn thành công được và nhiều người thì không thì đó cái lý do phải do hoàn cảnh xung quanh hay không do cơ hội thiếu cơ hội hay không Tôi không cho là điều đó. Bởi vì cơ hội là thứ đến với bạn thường xuyên mỗi ngày, thậm chí nó ghé qua nhà cửa nhà bạn, nó gõ cửa nhưng bạn không nhận ra nó. Và khi đó tôi đổ, lỗi, đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho điều kiện gia đình của mình, tôi đổ lỗi cho tất cả những người xung quanh. Và tất cả thì có là đổ lỗi và bao biện. Và khi tôi nhận ra rằng điều đó là không đúng, Tôi bắt đầu quay trở lại hỏi chính mình Vậy bản thân mình cần chịu trách nhiệm và mình cần thay đổi điều gì ở đây Và hãy nhớ rằng những ngọn gió nó luôn thổi đến với bạn Và cái bạn không thể nào điều khiển được hướng của các ngọn gió Và trong các ngọn gió đó sẽ có ngọn gió tốt, sẽ có ngọn gió xấu Ngọn gió tốt là ngọn gió của cơ hội, của thời cơ Ngọn gió xấu đó là ngọn gió của rủi ro, của thách thức, là khó khăn Do đó, nếu bạn là người thông minh, hay học cách thiết lập lại cái triết lý sống cá nhân đó chính là việc ta thiết lập lại cái hướng của cánh buồm của mình hướng cánh buồm của bạn thiết lập ra rất là quan trọng bởi vì nếu bạn biết cách thiết lập hướng cánh buồm bạn sẽ tránh xa khỏi những cơn gió độc hại những cơn gió xấu đến cuộc đời bạn và bạn sẽ học cách đón nhận những cơn gió thuận lợi của cơ hội thổi đến cuộc đời của bạn và tất nhiên rồi và khi bạn biết điều chỉnh cái cánh buồm mình theo đúng cái hướng bạn mong muốn thì sẽ đưa con thuyền cuộc đời của bạn đến đúng cái vị trí bạn mong muốn. Và chúng ta gọi đó là thành công, đúng không? Do đó, hãy học cách thiết lập một hệ thống dẫn đường, một hệ thống chỉ dẫn và những cái cách bạn suy nghĩ ra sao cho thật là đúng đắn. Hãy nhớ câu trong ngôn tôi chia sẻ với mọi người, bạn không thể nào thay đổi được hướng của các ngọn gió, nhưng hướng duy nhất bạn thể thay đổi được đó chính bản thân mình nó thay đổi cách suy nghĩ thay đổi cách bạn dương cánh buồm của mình mà thôi hãy học cách điều chỉnh suy nghĩ của mình giống như điều chỉnh cánh buồm của mình vậy đó là lý do vì sao các bạn liên tục học tập liên tục phải đọc sách liên tục phải lắng nghe liên tục tham gia các khóa học mỗi ngày và đó là mục, mục đích cuối cùng của việc giáo dục giáo dục là làm cho người ta thay đổi trong tư duy trong suy nghĩ và trong nhận thức để giúp bạn tiếp tục điều chỉnh ngọn gió của mình. Và hãy nhớ rằng trên hành trình bạn thành công, trên hành trình bạn đạt được mục tiêu, bạn không phải chỉ thay đổi cái hướng cánh buồm mình một lần. Không phải, bạn liên tục điều chỉnh, liên tục tinh chỉnh cánh buồm của mình đó. Do đó đừng ngừng cho việc học tập. Và hãy nhớ rằng mỗi ta có rất nhiều cái mục tiêu khác nhau hướng đến, có thể đó là về sức khỏe, về thanh xuân, về tài chính, về cái mối quan hệ vân vân. Do đó chúng ta học cách để đón nhận những cái cái cơ hội của các cái mục tiêu đó đến với mình. Và có thể là rằng tôi nói rằng lý do vì sao hai người cùng một điều kiện kiện giống nhau, cùng một hoàn cảnh khác nhau nhưng có người đến đích có người không. Tất cả không phải do hướng ngọn gió thổi vì ngọn gió, các ngọn gió cơ hội và ngọn gió thách thức thổi đến giống mọi người như nhau, nhưng chỉ có điều là một người học được cách để đón những cánh cơn gió thuận lợi, của người thì không. Và đây chính là chìa khóa hay học cách để dương cánh buồm của mình, hay học cách đón những ngọn gió thuận lợi. Tôi nhớ rất nhiều rằng là khi bản thân tôi chia sẻ những cái cơ hội tốt nhất trong lịch sử loài người cho một số người bạn và khi đó rất nhiều người họ vẫn từ chối hoặc thậm chí tôi thấy rằng rất nhiều cơ hội đến với chúng ta mỗi ngày chú đến gõ cánh cửa và mời bạn chào bạn nhưng bạn không lắng nghe bạn không chịu học hỏi và bạn không chịu mở tấm lòng mình ra bởi vì bạn chưa có cái hướng cánh buồm mình chưa học được cách để bạn suy nghĩ và có nhận thức đúng đắn và khi đó ngọn gió có thể thổi đến bạn bạn không nhận ra nó được đâu và tôi nói rằng là khi mà các bạn có được học cách để để chỉnh sửa lại cách suy nghĩ mình theo hướng đúng đắn và ta sẽ chắc chắn đạt bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống và hãy nhớ rằng là khi bạn trên đường bạn đến mục tiêu đó hãy nhớ rằng triết lý sống cá nhân là điều quan trọng nhất và cách làm sao để bạn có thể thiết lập lại và tích lũy trên đời sống cá nhân mình và điều chỉnh chúng theo hướng bạn mong muốn Bước 1 là hãy xác định và thu thập tất cả những thứ về thông tin về những cái sự kiện xung quanh bạn. Bước 2, hãy xác định rằng đâu là ông thông tin, đâu là giá trị và đâu là những cái kiến thức thực sự có giá trị với bạn và loại bỏ đi những điều phức tạp và những điều làm bạn gây nhiễu. Đó là bước thứ hai. Bước 1, tìm kiếm thu thập thông tin. Bước 2, chọn lọc thông tin. Và xem cái nào là có giá trị thực sự với bạn và với cuộc đời của bạn có thể giúp cho bạn đạt được mục tiêu về tài chính, về sức khỏe, vân vân. Và bạn có thể biết rất nhiều thứ, biết ngàn thứ, nhưng bạn không thể nào dùng được cả một ngàn thứ đó đâu. Hay học cách chọn lọc ra một vài điều quan trọng nhất để bạn đưa vào cái chiếc lý sống cá nhân của mình. Hãy hỏi luôn luôn hỏi mình câu hỏi đâu là những điều quan trọng nhất tôi cần phải sử dụng là gì. Có hai bước, bước một thu thập thông tin, bước hai chọn lọc thông tin. Và giống như tôi hay chia sẻ những người học trò tôi rằng và những người tôi có cơ hội coaching họ rằng à, bất cứ ở thời điểm nào khi anh chị đi học hoặc lắng nghe tham gia những buổi hội thảo, hãy ghi tất cả thông tin bạn nhận được xuống. Hãy ghi tất cả trung gian và thu thập tất cả thông tin, những sự kiện và những bài học bạn có vào trong những cuốn sổ và trong những cái bài học của mình. Và sau đó hãy tìm cách chọn lọc ra một vài điều quan trọng để bạn áp dụng mà thôi. Và không có điều gì ngu ngốc hơn khi bạn cố gắng áp dụng cả một ngàn thứ bởi vì bạn sẽ không thể nào đủ sức và điều đó sẽ giúp cho bạn à, một cách tốt nhất để ngăn cản bạn thành công bởi vì chúng làm bạn phân tâm sao nhãng đó chính là cái nguồn gốc của việc nghèo đói bệnh tật và khổ sở nằm ở đó và hãy nhớ rằng xấu xí nghèo đói là những điều tồi tệ nhất ngốc nghếch còn tồi tệ hơn và tồi tệ hơn là bạn vừa xấu xí, vừa ngốc nghếch, vừa không có tiền. Đó, rồi quay trở lại cách phương thức để bạn làm thay đổi cái triết lý sống cá nhân của mình. Một là thu thập thông tin và hai là chọn lọc thông tin. Điều rất quan trọng các bạn hãy ghi xuống và hãy áp dụng trong mọi lĩnh vực. Đây là một công thức tổng quan nhưng bạn hãy áp dụng triển khai ra trong lĩnh vực của mình là gì. Và hãy nhớ rằng khi bạn có đủ thông tin, khi bạn chọn lọc điều quan trọng, bạn học cách thiết lập hướng gió, hướng cánh buồm của mình. Bạn sẽ không phải đi theo một cách mù quáng bất cứ một cái điều gì đến với bạn cả. Có thể một ai đó nói bạn điều gì bạn, bởi vì bạn có một bộ lọc về triết định số cá nhân, bạn sẽ đưa ra quyết định của riêng mình. Và cái triết định số cá nhân này đến từ đâu? Thứ nhất, đến từ cái kinh nghiệm cá nhân của bạn bạn học nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, đi du lịch nhiều hơn và gặp gỡ nhiều người hơn. Đó tất cả ai nhớ rằng tất cả những cái trải nghiệm cuộc sống hoặc là thành công hoặc là một bài học, thậm chí một thất bại cũng là một bài học. Do đó, việc đầu tiên học từ chính kinh nghiệm cá nhân của mình. Hãy nhớ rằng luôn luôn tiếp tục tiến về phía trước ngay cả khi bạn gặp thất bại bởi vì đó cũng là một bài học. Tư duy người thành công là họ coi thất bại là một bài học, còn tư duy của người không thành công đó là họ gục ngã sau thất bại của, của họ làm sai rồi bạn sẽ làm đúng làm để làm đúng đầu tiên bạn phải làm sai để tốt đầu tiên bạn phải làm dở trước khi bạn làm dở bạn phải làm rất tệ đó, hãy bắt tay vào thực hiện và tiến bộ dần dần của mình. Và hãy nhớ rằng trong bất cứ lĩnh vực nào hãy cho nó đủ khoảng thời gian là 10 năm, bởi vì 10 năm sẽ là khoảng thời gian đủ chứng minh bạn thành công hoặc không thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Đó là thời gian vừa đủ. Do đó, bạn có một cái lựa chọn một cơ hội, hãy gắn bó với cơ hội đó trong ít nhất là 10 năm các bạn. Và tôi tin rằng nếu bạn có một cái hướng đi đúng, có một chiến lược đúng, đặc biệt việc bạn học tập phát triển mỗi ngày thì 10 năm là khoảng thời gian đủ cho bạn đạt được bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống của mình. Và bạn có thể gặp thất bại, gặp bạn chưa thành công nhưng không sao. Hãy nhớ rằng thất bại đều đương nhiên bạn có thể gặp phải, nhưng hãy nhớ rằng bạn phải đứng dậy và rút ra bài học từ ngay chỗ bạn thất bại đó và bài học thứ hai để bạn có những cái thông tin bạn học từ kinh nghiệm của người khác có rất nhiều cách bạn học từ kinh nghiệm của người khác có thể là bạn học qua những trang sách những cuốn sách các bạn đây là một dạng học ờ, đơn giản ai cũng để học được và đặc biệt chúng ta thì học ngay ngày hôm nay và đặc biệt chúng ta thấy rằng đó là những tinh túy tinh hoa Đôi khi một cuốn sách đó là một cái kinh nghiệm một đời người trong 10 năm, 20 năm, 30 năm tất cả năm trong đó do bước thứ hai học tập từ kinh nghiệm người khác thông qua những cuốn sách và các bạn để học thông qua những buổi hội thảo buổi seminar hoặc ngày nay ta có những buổi thông qua các cái buổi online các bạn để học được hãy nhớ rằng luôn đặt ra mục tiêu mình luôn luôn học tập mỗi ngày thay đổi cuộc sống của mình bạn phải học tập mỗi ngày hãy nhớ rằng nếu bạn thay đổi thì mọi thứ sẽ thay đổi Do đó bạn cần phải là người thay đổi trước Hoặc bạn là nạn nhân của sự thay đổi Hoặc bạn là kiến trúc sư tự thay đổi Bạn không thể nào là cả hai được Do đó hoặc bạn thay đổi hoặc bạn bị thay đổi mà thôi hay học cách thay đổi hay học cách để nâng tầm tư duy mình mỗi ngày Và cho chính mình rằng là mình phải học tiến bộ lên mỗi ngày và đứng dậy sau gốc ngã và hẹo cách để thay đổi cái hướng cánh buồm của mình thay vì thay đổi điều kiện xung quanh tập trung vào chính bản thân mình phát triển chính bản thân mình trước nâng tầm tư duy mình trước các bạn và tôi hứa bạn rằng khi bạn làm tất cả điều đó thì thành công hạnh phúc và giàu có là điều tất yếu là những hệ quả chắc chắn sẽ đến sau khi bạn làm điều đó và hãy tưởng tượng rằng cuộc sống bạn sẽ ra sao khi bạn có một chiếc đi sống cá nhân mạnh mẽ, bạn biết hướng đi, bạn có một bộ lọc mạnh mẽ trong cuộc sống của mình. Bạn đón tất cả những ngọn gió thuận lợi nhất và tránh xa được những cái ngọn gió độc hại, những ngọn gió mà nó sẽ làm bạn thụt lùi. Sau đó hãy học tập phát triển bản thân cá nhân mình, thay đổi hướng cánh buồm và nâng tầm bản thân mình mỗi ngày bạn ha. Và chúc các bạn thành công Và đó là bài học của bạn Đây là những yếu tố nền tảng tôi tin rằng là điều quan trọng bậc nhất chúng ta cần phải thay đổi Hãy nhớ câu của tôi hãy chia sẻ tất cả mọi người Đó là bạn muốn mọi thứ thay đổi Bạn cần phải là người thay đổi trước tiên Và chúc các bạn thành công Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn